Đây là những cái trầm tinh hoa zin núi rừng của Kỳ Lăng tuyển chọn xua đuổi tà khí, đem lại vượng khí và đặc biệt cái mùi hương của trầm rất là dễ chịu và thoải mái sảng khoái và nói chung là nó tuyệt vời lắm cái gì Kỳ Lăng không làm thì thôi đã làm là phải làm cho chuẩn làm phải cho đẳng cấp và làm phải cho khác biệt và làm phải cho giá trị đối với khách hàng đem lại giá trị thật từ sản phẩm đến với tất cả các khách hàng Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury và hôm nay Kỳ Lăng sẽ giới thiệu đưa quý khách đến một sản phẩm rất là đẳng cấp một sản phẩm không những là sản phẩm mà còn là một vấn đề về phong thủy tốt cho quý khách Đây là một sản phẩm vô cùng đặc biệt của thương hiệu Kỳ Lăng Luxury chắc hẳn là quý khách chưa biết sản phẩm gì đúng không đây là một cái đuốc và một cái bình xông và đây là hai hộp hai hộp một hộp là phụ kiện và một hộp là vâng đây chính là sản phẩm trầm trầm hương trầm hương là một sản phẩm phong thủy vô cùng tốt hầu như tất cả những người thành đạt đều biết đến trầm và sử dụng trầm Vâng, không phải tự nhiên mà Trầm Hương trở nên nổi tiếng mà không phải mới nổi tiếng đây mà từ bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ từ thời vua chúa rồi là những dòng dõi quý tộc, những người có địa vị, những người có tài sản trong xã hội mới đủ khả năng để mà sở hữu trầm và sưu tầm trầm vì trầm trầm hương rất là mắc tiền và hầu như những người thành đạt nào cũng sở hữu trầm và sĩ Kim Trâm bởi vì nó là một vấn đề vật tâm linh mà tâm linh thì khó giải thích được và hầu như nó sẽ xua đuổi tà khí đem lại vượng khí và đặc biệt mùi hương của trầm rất là dễ chịu thoải mái sảng khoái và nói chung là nó tuyệt vời lắm thì à, lúc đầu á chị Lăng cũng như bao người khác cũng chưa biết trầm là gì nhưng mà mình mê mình tin và mình tìm hiểu và mình chơi khi mình chơi mình mê sâu vào đó mình tìm hiểu rất là kỹ và mình trở nên rất yêu thích trầm đặc biệt rất trình về trầm và thật sự luôn lúc đầu thì mình mới chơi trầm thì không thể khẳng định là à hít trầm chơi trầm một lần là mình sẽ có kết quả ngay mà nó phải là có thời gian thời gian nó mới khẳng định được điều đó chứ nếu như mà không có khẳng định được điều đó thì không bao giờ có những người đam mê trầm chơi trầm và mới đầu kỳ lân cũng vậy không phải là thử một lần chơi một lần là mình sẽ có được kết quả mình mong muốn mà dần dần dần dần những cái tích cực những cái phong thủy những cái vượng khí sẽ tích tụ về cho mình nó đem cho chúng ta những cái tài lộc vô cùng tốt thì cái điều này kỳ lân không cần giới thiệu không cần nói nữa bởi vì chứng minh chứng minh qua bao nhiêu người sử dụng trầm ừ, những bác những quý khách đang sử dụng trầm sẽ ắt hẳn chắc hẳn sẽ hiểu được vấn đề này kỳ lân không cần giải thích nữa rồi binh một hộp binh còn lại là đựng phụ kiện trong đây có đựng là cái muỗng và cái nhíp cái gấp để mà gấp trầm ví dụ như ờ, gấp trầm đây và trong hộp phụ kiện này có một cái kìm một cái kìm nữa để chúng ta và chúng ta sẽ cắt nhỏ những miếng chầm này chúng ta bỏ vào đây rồi sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp này nè khi mà chúng ta dùng cái à, nguồn điện này gắm vào đây là cái nắp nè và đây là cái cái lò chúng ta sẽ à, gắm nguồn điện to này chúng ta sẽ gắm nguồn điện này vào cái lò này đây à, kỳ lân gắm vào và kỳ lân thử cho các xem luôn thì ở trên cái cục này chúng ta sẽ có một cái công tắc on off chúng ta mở lên là đèn sẽ sáng ở trên đây có rất nhiều thông số và chúng ta sẽ hẹn 1 giờ 2 giờ 3 giờ 4 giờ 5 giờ chúng ta chọn là cái nhiệt độ trên đây cái đó có một cái mũi tên này, cái nấm này nè mình sẽ chọn thường là Kỳ Lân chọn cỡ tầm 180 đến 200 độ thì cái này nó sẽ nóng lên và nó sẽ ung ung ung cái cái cái trầm này và cái nhíp vàng này để làm gì dạ để mà mình lâu lâu mình sẽ trở lại tầm một tầm nửa tiếng 45 phút một tiếng gì cũng được chúng ta sẽ lặt lại để cho nó đun hết cái tinh dầu trầm trong này bay ra rất là thơm sau đó chúng ta sẽ đậy cái nắp lại cho đẹp ha cái này đặc biệt nè ở bên trong có đèn nha bên trong có đèn rất là sang màu sắc kỳ lăng chọn cũng rất là đẹp và bây giờ chúng ta tiến hành thực hiện cách song trầm thứ hai hồi nãy là cách thứ nhất đã xong đây là cái chân cúp có logo của kỳ lăng luxury luôn và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu công năng và chức năng của những cái dụng cụ đi kèm theo là gì nhá đây là túi cát và chúng ta sẽ dùng đến cái muỗng chúng ta sẽ đổ vào đây để chống nóng để chống nóng cái thành pha lê này cấp bằng pha lê thì chúng ta phải làm sao để chống được nóng và cái gì nóng thì lát nữa cũng sẽ xem tiếp ok và tiếp theo tiếp theo thì đang sử dụng cái nhíp để mà khui cái thang này ra rồi thì Lan sẽ chấp cái thang này để vào đây và công dụng của cát là chống nóng ngăn độ nóng từ thang này truyền đến vào cái cúp pale này ở thang này nó sẽ tự cháy một cục thang này mình đốt thời gian nó tắt bằng một chầu nhậu đó tức là bằng một buổi ngồi à, đàm thoại bằng trà cũng như là một chầu ăn uống một buổi ăn uống tức là thang này nó có thời lượng tầm uh, ờ, ngúng rất là lâu bằng một buổi chúng ta đang ngồi ăn hoặc là chúng ta đang thưởng trà và bây giờ chúng ta tiến hành lấy trầm nhân vật chính của chúng ta ra ngày hôm nay đây hợp nguyên hợp luôn đây đây là những cái trầm tinh hoa zin núi rừng của kỳ lân tuyển chọn bởi vì đơn vị Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên về đồ cao cấp, đồ xa xỉ phẩm, đồ đẳng cấp đỉnh cao nên tất cả những gì Kỳ Lân à, chọn để giao lưu với khách hàng, chọn để kinh doanh, chọn để làm nên tên tuổi của mình thì đó là những sản phẩm tuyển chọn vô cùng tuyển chọn theo những tiêu chí riêng, những tiêu chí nghiêm ngặt về luxury đỉnh cao của Kỳ Lân Luxury cái gì kỹ là không làm thì thôi đã làm là phải làm cho chuẩn làm phải cho đẳng cấp và làm phải cho khác biệt và làm phải cho giá trị đối với khách hàng đem lại giá trị thật từ sản phẩm đến với tất cả khách hàng rồi chúng ta đặt cái cầm lên thì thang này sẽ uống và cái này kỳ lân cũng tư vấn với tất cả quý khách hàng khi dùng là khi có khách có, có tiệc gì thì mình sẽ dùng hoặc là khi ngồi đàm đạo trà thì mình sẽ dùng và mình vừa dùng mình vừa trở vì nếu không trở than sẽ cháy và cháy điện thành, thành than cho nên chúng ta phải trở để cho nó tủa được cái tinh dầu từ cái trầm này ra và công dụng của cái cát này ngoài chống nóng ra thì còn chức năng là tạo được cái độ trống không khí để cho than không bị tắt đó bắt đầu khóa tủa lên khói trắng của trầm tỏa lên rất là thơm ngào ngạt khi có ai đến nhà có khách có những khách quý đến nhà mình song trầm như vậy thể hiện được sự tiếp đẩy chân tình và thiện chí nồng nhiệt đồng thời đây là cái phong thủy mình cũng truyền được cái năng lượng tích cực cũng như là cái những cái điều tốt đẹp những cái điều tích cực những cái điều mà theo tâm linh gọi là những cái vượng khí đến với những cái đối tác những khách hàng của mình luôn những cái người thân của mình luôn tức là mình đã cho họ mình truyền cho họ những cái vượng khí tốt thì lâu lâu mình phải trở nói chung là và mình phải trở hơi đều tay một chút xíu thường xuyên một chút xíu để không bị cháy nha nếu như mà cái này nó to quá thì mình sẽ dùng đến chiếc kìm để mình cắt ra sẽ cắt ra bớt làm đôi là bẻ ra cũng được đó và rất thú vị rất thú vị luôn khi có khách khi có đối tác khi có những người thân yêu đến mà mình thông trầm như vậy rất là tuyệt vời họ sẽ rất là thấy mình có giá trị và mình được đón tiếp nồng nhiệt nồng hậu còn những cái nào mà nó sâu xa mà không vô thang được thì chúng ta có thể tự cầm bật lửa và đốt như vậy chúng ta rắc rải rải rải để nó bay tỏa tủa cái tinh dầu thơm cái của trầm ra Đó. thì cái nhíp này chức năng dùng để gấp như vậy tại vì um, có thể nhiều quý khách chưa quen sẽ đốt đốt đốt liên tục như này nó cháy bốc lửa lên cái nó thành than là nó không tốt và đốt cho tốt thì phải đốt cho vừa ngúng lên thôi làm cái khóa trắng là cái tinh dầu nó ra còn khóa đen là thành than rồi cho nên là mình đốt phải đúng quy cách đúng chuẩn và đồ phong thủy thì chúng ta không được dùng phung phí đốt thì phải đốt cho hết cho đến khi không còn dầu nữa còn đốt mà còn bỏ thì chúng ta sẽ, thì nó sẽ không tốt nói chung là cái điều đó là điều tâm, linh kỳ lân chỉ tư vấn như vậy và quý khách cứ có thể là tham khảo thêm đây là hai phương án chúng ta có thể à, hưởng thụ đây cũng trở luôn nha mình sẽ trở lại đặt lại cho nó cho nó cháy hết ờ, cho nó ra hết cái tinh dầu kỳ lăng thì demo này ít nhưng mà cứ khách thì nên bỏ nhiều vô và lâu lâu á có khách lựa những cái nào mà hết tinh dầu rồi giống như là nó ra hết tinh dầu rồi chúng ta sẽ gấp và bỏ đi và chúng ta sẽ thay vào những miếng cầm mới cái nào hết tinh dầu gấp bỏ đi đây là tinh dầu tủa ra bay ra rất thơm chúng ta đã ngửi thích rồi thư giãn rồi thoải mái rồi thêm một chút nhạc thuyền nữa cho nó đúng trở nên nó hiệu quả tốt nhất cho trầm và vì tính chắc là video clip hưởng cái mùi à, trầm này thì có thể mở nhạc thuyền hoặc là nhạc theo à, sở thích của mình để phù hợp cho nó tăng lên giá trị về tác dụng của những cái phong thủy về cầm và đồng thời kỳ lân đang ủy tràm thì kỳ lân sẽ trà cầm luôn luôn đi đôi với nhau kỳ lân sẽ nấu nước qua wow, cái hương thơm này ngào ngạt quá nhưng mà có khách thì mình phải dùng phương án này thôi nha còn nhà không như chưa có khách thì mình sẽ dùng phương án này để nó cứ ngúng ngúng tủ tủ hoài nguyên ngày luôn đó là phương án này còn có khách vô thì mình dùng cái này để nó tăng nhanh hiệu quả cái mùi hương để mình mình đem cái mùi hương nó đưa vào cái đồ đạc của chúng ta và tốt cho không thể cho tất cả mọi người và đặc biệt cái mùi của trầm hương này khi bám vào người chúng ta rồi về chúng ta tắm đi tắm đi rồi tắm xà bông luôn nha nhưng người chúng ta vẫn còn mùi thơm của trầm đó là điều đặc biệt của trầm hương thiên nhiên trầm núi rừng đặc biệt là trầm hương thiên nhiên núi rừng nha chị Lan nhấn mạnh lại không phải là trầm tẩm nha trầm zin núi rừng bởi vì chị Lan đơn vị luxury rồi chúng ta phải thưởng thức trà ngửi trầm trầm trà là phải luôn luôn đi đôi với nhau Ai,